Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ghế mình đã thích rất là lâu của hãng IKEA rồi cái ghế này uh, dùng để ngồi thư giãn uh, à, cái ghế này có cái ghế này do một anh kiến trúc sư một anh designer rất nổi tiếng của Nhật Bản anh thiết kế anh tên là Nobu Nakamura ghế này uh, cái ghế này có tên là Boang uh, được làm rất là tỉ mỉ uh, mình thích nó khá lâu rồi hôm nay mình mua về bây giờ mình sẽ uh, unbox cái này ra và mở lên cho các bạn coi nhé đây là cuốn sách hướng dẫn cách à, gắn cái ghế này vô hướng dẫn à, khá là tỉ mỉ à, đa số là bằng hình ảnh không có chữ nào ở trong đó

Thank you.